sẽ đến một cái khái niệm cơ bản trong tài chính mà có lẽ nhiều người vẫn chưa biết và rất nhiều người hay mắc lầm giữa tài sản và tiêu sản tài sản là những thứ chúng ta kiếm ra tiền còn tiêu sản là những thứ mất tiền của chúng ta và sau đây kim cho các anh chị thấy hai cái thứ nhất là một cái tòa building thứ hai là một cái gọi là một cái biệt thự số 1 là tòa building số 2 là một cái biệt thự để ở thì trong đây cho Kim biết là cái này là hai cái này là tài sản hay tiêu sản các anh chị comment xuống bên dưới đi ạ à. comment xuống bên dưới đâu là tài sản đâu là tiêu sản hay hay cả hai đều là tài sản comment xuống bên dưới đây các anh chị đây là một kiến thức cơ bản trong tài chính để chúng ta phân biệt đâu là tài sản và đâu là tiêu sản cái hình đầu tiên đó chính là tòa nhà AD Building là một cái căn tòa nhà văn phòng ở trên mặt tiền đường cái thứ hai đó là căn biệt thự rất là sang trọng rất là đẹp mà để cho chúng ta ở thì thì sao anh chị đâu là tài sản đâu là tiêu sản hay cả hai đều là tài sản vì nó đều là nhà rồi để kiên coi coi biệt thự là tiêu sản cảm ơn huỳnh tú rồi Châu Nhật Phát là idol của em rồi cảm ơn chị Huỳnh, anh Huỳnh Tú một là tài sản hai là tiêu sản Phạm Duyên nói building là tài sản biệt thự là tiêu sản Thùy Linh biệt thự là tiêu sản Thanh Trọng hết Kinh Nguyễn biệt thự là tiêu sản rồi Huỳnh Tú nói là biệt thự mà cho thuê là tài sản thầy hi hi rồi ok các anh chị tòa building này á uh, tài sản hay tư sản đó, nó phụ thuộc vào cái dòng tiền nó dương hay âm nếu như là tài sản là mang tiền về cho chúng ta nó là dòng tiền dương thì nó chính là tài sản còn nếu mà tiêu sản là khi mà nó lấy tiền của chúng ta đi nó mang về dòng tiền âm cho chúng ta khi lấy ví dụ cả hai căn nhà này đều giá của nó là 50 tỷ đều 50 tỷ tuy nhiên cái tòa nhà building này chúng ta cho ngân hàng gọi là thuê mặt bằng hàng tháng nó cho chúng ta được 150 triệu thì cái tòa building này cho thuê thì chúng ta được xem là sao ạ được tự do mỗi tháng có được 150 triệu mà không cần phải làm gì có một cái dòng tiền lớn dương thì nó là tài sản còn thứ hai cái tòa nhà mà gọi là biệt thự như vậy nếu chúng ta cho thuê thì nó là tài sản nhưng đa phần ít ai mà đi thuê biệt thự để ở lắm mọi người ạ à. người ta đi thuê nhà chung cư hoặc là chung cư cao cấp hoặc là gọi là spend house để người ta ở giá 1.000 đô 2.000 đô là nhiều lắm rồi chứ ai lại bỏ ra 100 triệu cho đến 150 triệu để mà ở một căn biệt thự nếu có tiền như vậy thì họ người ta sao họ xây đi cho rồi thì cái căn biệt thự này để sao ạ à? chúng ta xây lên để chúng ta ở là nhiều và sao các anh chị hàng tháng phải có bảo dưỡng bảo trì chúng ta không cho đi vay mà chúng ta bảo dưỡng bảo trì phải thuê người về lau chùi dọn dẹp rồi phải mua thêm nội thất nữa cái tiền nội thất cũng quá cha và chăm cây cỏ xung quanh mọi thứ vườn tược lau chùi sạch sẽ này kia một tháng bảo trì cho căn nhà này hàng chục triệu ba bốn năm chục triệu thì cái căn nhà biệt thự này nó chính là tiêu sản một trong những lý do nhiều người nghèo là bởi vì họ không biệt không phân biệt được đâu là tài sản và tiêu sản họ cứ mua nhà thật to và họ nghĩ rằng đây là tài sản tôi mua tài sản đó nhưng không nó đang lấy tiền ra khỏi túi của chúng ta vì chúng ta phải bảo dưỡng bảo trì chúng ta phải sao à phải mua thêm nội thất đúng không anh chị tốn rất nhiều tiền rồi người nghèo vì họ mua tài tiêu sản nhưng mà họ cứ nghĩ là tài sản nhiều người mua chiếc xe về để chạy một chiếc xe hơi về chạy người ta nói rằng chiếc xe hơi đó chính là tài sản không có đâu anh chị à nó là tiêu sản đấy đó là lý do tại sao mà sao à nếu mà chúng ta không có kiến thức về tài chính chúng ta sẽ rất dễ bị mất tiền người nghèo thì mua tiêu sản còn người giàu thì tập trung vào mua tài sản lát nữa đây Kim sẽ nói rất sâu về vấn đề này cho các anh chị nha